quá ờ, thì không thấy thầy người vãng thì không thấy thầy dạy tôi đi học lung tung đấy lấy chỗ thì vào trả đâu rồi đâu ấy khi mà làm việc thì công việc của mình là bán hàng thôi em vừa bán hàng cho công ty vừa làm hàng ngoài thế thì ờ, lúc đấy thì cũng không có bạn bè nào chia sẻ nhưng em vô tình biết được đó là cái lĩnh vực về coi thì một năm làm việc từ đầu tháng à, đầu 2017 17 đến cuối năm 2017 thì được một số tiền và mất hết vào coi em giao dịch rất là nhiều thế thì có đi ngày vào bốn năm lệnh bình thường nhưng còn vào nhìn đánh tôi cảm thấy có thể là với cả đoán kiểu thế cũng có, có lúc được lúc không được nhưng mà được thì mình không biết còn sẽ thể cho là may hoặc là thua thì mình cho là đen kiểu như thế khi mọi người thực chiến ấy, sẽ có rất nhiều cái điều mà mọi người sẽ thắc mắc và đôi khi là biết hỏi đâu nhiều khi là, là <clears throat> ngay lúc đấy mình cần cái câu trả lời nhanh thì không, không có được câu trả lời thế nhưng mà cứ giữ lại giữ lại tất cả câu hỏi đấy và chắc chắn một điều là trong những khóa học sau càng học ừ, ví dụ như K7 học lên K8 là em đã thấy quá nhiều thứ giải thích được những cái thắc mắc của mình và khi với mỗi một lần mà giải thích những thắc mắc đấy thì mình lại sáng tỏ rất nhiều điều đó. Đấy, đến khi đến gặp bữa lần đầu tiên là chia sẻ là lại nuôi ngay ý chí là theo ông thầy đi học rồi đặc biệt là tôi bảo là phải cho con cái thì tao phải học ông thầy dạy độ ý chí phẩm chất đạo đức của con người nhiều cái vô cùng quý giá bởi vì cái giá trị của từng buổi đảng mỗi lần mỗi một lần mà, mà bước lại mà nghe thầy chia sẻ với mọi người với, với các cái ờ, lớp ở, ở thành phố hồ chí minh đều có một cái mới mẻ luôn luôn là mới mẻ và những cái nội dung rất là ý nghĩa sau cái khóa này thì em thấy cảm giác là kế hoạch của mình nó cũng rõ ràng hơn cái, cái kế hoạch của lần trước và thứ hai là mình uh, ờ, ra vâng, rất là nhiều cái điều và mình tin là với cái khả năng của mình cũng như hỗ trợ từ đồng đội ờ, thầy và từ đi bốc kim thì cái thời gian để mà trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này với mình chắc nó ngắn hơn 15 năm rất nhiều nên mình tin là mình cũng có thể là chia sẻ với nhiều người cái cách như thế hơn để chúng ta yên tâm đi cùng nhau hơn mình nghĩ là như thế dạ, may mắn đó thì ờ, xem video trên youtube của thầy á đến độ mà ghiền đến độ mà coi một phen coi hết luôn coi tới gần tới sáng bắt đầu đi tới phó ờ, ờ, những cái cái lớp giới thiệu của thầy những ngày chủ nhật đi khoảng hai ba lần mỗi lần đi chỉ có một ngày chủ nhật một ờ, khoảng 12 giờ đồng thôi nhưng mà chia sẻ rất là nhiều cái kiến thức hay ờ, chia sẻ mọi người đây là cái kết quả để mọi người lấy động lực khả năng em còn 60 đô nữa lên vòng ba rồi <laughs> tuyệt vời đó gì chỉ có 3 ngày trước chắc là mình phải mất bao lâu mới sang Mỹ vòng ba? Tuyệt vời đấy Sắp đến vòng ba rồi Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên Sau đó bấm vào nút hình quả chuông Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn